yên tâm tôi không có trả lời câu nào trong năm câu này kia nhé nhưng trong suốt bài của tôi tôi sẽ trình diễn cho các bạn thấy tất cả những vấn đề này nằm trong suốt bài của tôi để ta đẹp hay không là do tư vấn hay là do khách hàng do tư vấn vậy là chúng ta bị khách hàng vẽ chỗ này vẽ chỗ kia là do tư vấn hay do khách hàng do tư vấn hết á mà sở dĩ mà do tư vấn mà chúng ta không bán được hàng là bởi vì chúng ta thực sự chưa lấy được nhu cầu của khách hàng đâu đúng không các bạn thử hỏi nè các bạn có nghi gì đặt vấn đề là thế thì hôm nay tại sao anh Giang cho em hẹn để hôm nay em và Giang cùng ngồi để nói chuyện về bảo hiểm không ạ có bao giờ các bạn đặt, câu hỏi này không có không giả sử như là khách hàng các bạn là đại lý đi các bạn đặt cho anh Giang câu hỏi tại sao anh Giang ngồi với em ngày hôm nay tại sao hôm nay anh Giang lại hẹn với em tại sao hôm nay anh Giang chấp nhận cuộc hẹn với em có dám hỏi không nếu không nói không đứng gì thì về liền ngay lập tức viêm da lý do rất đơn giản là vì thời gian của em còn phải chăm sóc những khách hàng khác phải tư vấn những khách hàng khác nếu ông sẽ yes có nghĩa là nói có thì các bạn trả lời là gì và anh có tin rằng trong 15 phút này nếu thực sự anh nói đúng những cái gì anh muốn tôi có thể đáp ứng được liên quan đến nhu cầu tài chính gia đình mình thì anh có nói thật với tôi bây giờ hỏi câu này các bạn nhìn là những người bán tốt những người bán được số tốt họ luôn hỏi hai câu từ câu hỏi và tôi bảo đảm trong khán phòng này 95% dân số trong khán phòng này không bao giờ hỏi hai ca tuần hỏi đúng không cho nên các bạn bán là gì mò vô đó bán đại bán làm sao để lấy được cái hợp đồng 20 triệu về khoe với ông Hải em đã bán được hợp đồng 20 triệu tháng này ăn tin rồi nhé lớn hơn cây xài của, của, của vùng rồi nhá đúng không các bạn đang bán cái chuyện mà ai bán sao tôi bán vậy giờ dạ, tôi hỏi nè gần nhà tôi có một cái cửa hàng tạp hóa bên trái cách đặt kia năm căn có cũng có một cái cửa hàng tạp hóa nhưng năm thằng cô nhà tôi nó năm sáu tuổi mà bà tôi bảo nó đi mua hàng không bao giờ nó mua cái tạp hóa cái bên mà nó đi mua cái tạp hóa cách đó năm sáu căn nhà kia thêm các bạn tại sao không có hài lòng nữa nhà nhà ở bên xa có con gà sinh hơn ạ nó mới có 4 tuổi à <laughs> không phải bằng anh đâu bán còn mắc hơn cái nhà cái bên luôn nó bạn mua đằng kia các bạn biết không ạ cái nhu cầu của đồng chí giang sai con đi mua đồ là nhu cầu của đồng chí giang đồng ý không đằng kia bán xong mỗi lần bán nó đều có một cục kẹo sô cô la tôi phát hiện ra là như vậy nhu cầu của bạn là ăn kẹo mà không bao giờ cha cho ăn vấn đề tôi nói không phải là khuyến mại vấn đề tôi nói là nhu cầu của cái thằng cô muốn tụi nhỏ tôi nó muốn ăn kẹo cho nên để đạt được cái nhu cầu đó nó phải mua ở cửa hàng kia đâu mới có nó đâu có biết mắc hay rẻ nó chỉ biết là nó lại đó nó mua giùm tôi trái cam trái dưa trái dừa trái gì đó nó mang về người ta thối tiền nó cũng có biết đâu và nó hiểu rằng nó có liên tục kèm để nó gặm từ đó về tới nhà hết tôi điều tra cuối cùng là tôi phát hiện ra điều đó thì thưa với các bạn nhu cầu quan trọng thằng cô nhà tôi bỏ qua một bên bây giờ những cái đứa lớn hơn 4 lần tuổi 5 lần tuổi của thằng cô đó đang ở đây này thực sự có phát hiện được cái nhu cầu đó của khách hàng mình không câu trả lời là chưa cho nên không bán được hàng và sau đó các bạn tự tin mình là tư vấn tài chính nhưng bạn hỏi những câu hỏi suy nghĩ hộ khách hàng sorry tôi nói rất thẳng chống tôi cứ chửi nhưng tôi vẫn nói bởi vì nếu các bạn không vượt qua được trở ngại tâm lý này không bán được hàng đừng nói ai ơi được chưa đó là điều thứ nhất trăn trở từ từ tôi sẽ chia sẻ đủ hết rồi không có cái nào mà rời khỏi cái này cả vậy thì quay trở lại vấn đề của chúng ta tôi sẽ phân tích phân tích về sản phẩm nhưng tôi hỏi lại cái chỗ này nè phí đầu tư của sản phẩm này bằng 10 lần của UL vậy có khuyến khách hàng đầu tư hay không để trả lời câu hỏi đầu tư đâu đó bên chị áo vàng trang gì nè nãy đúng không mà có mấy trang gì mới lên trang vâng à, rồi thì các bạn nhìn kỹ nè khi khách hàng các bạn nói khách hàng đầu tư vào khách hàng nói đầu tư vào tự nhiên bị giảm phí đúng không phải giờ không bởi vì các bạn nói không đúng thời điểm tôi trả lời vấn đề tương đương với nhau nè các bạn trai nha tôi nói chuyện các bạn trai tấn công một nàng thì tới khi nào thì xin nắm tay người ta hỏi rất thật nhá thôi bên này khó đối quá bên đây hỏi lại các, các bạn nữ nè bao giờ thì bật tín hiệu cho bạn ấy nắm tay mình liên tục quá chứ tôi thấy em tươi cười ra mà các bạn hình dung ý giang nói chưa phải đúng thời điểm thì nó mới khớp lệnh các bạn chưa bao giờ dùng cái chữ đúng thời điểm để nói về quyền lợi của sản phẩm cho nên không bao giờ các bạn khớp lệnh được đâu nghe tôi nói tiền đầu tư các bạn nói là đầu tư vô sẽ bị chặt năm phần trăm ban đầu nên các bạn không dám xuống đưa khách hàng đầu tư đúng không rồi chặt bao nhiêu cũng không biết trừ á trừ chi phí ban đầu á có biết không giả bộ trăm triệu đầu tư vô thì bị trừ phí năm triệu giờ nói ngôn từ của bắc ninh rồi đó nó nhỏ hơn rồi đó không có nói kỹ thuật nữa đó lấy 100 triệu vô cái trừ 5 triệu tiền phí cái còn 95 triệu mang đi đầu tư khách hàng nó chưa đầu tư gì hết tôi mất 5 triệu đúng không các bạn đang nói vậy đúng không là các bạn đang suy nghĩ hộ khách hàng các bạn đang hiểu cái phong cách của các bạn mà các bạn suy nghĩ hộ khách hàng thì tôi nói lại nè đầu tư thì nó phải đúng thời điểm đúng không bây giờ tôi sẽ giúp cho các anh chị đầu tư mà chỉ tốn có hai triệu phí trên 100 triệu đầu tư thì chị thấy sao có dám nói vậy không theo các bạn thời điểm nào thì lấy được cái đó câu hỏi dành cho các bạn thời điểm nào thì lấy được đó hàng trăm ơn đâu có học đâu có nghiên cứu sản phẩm đâu mà nhìn thấy được nhìn nè thưởng duy trì hợp đồng 3 năm một lần đúng không nguyên tắc về thưởng là thưởng ba phần trăm trên toàn bộ những cái gì tài sản của khách hàng trong giá trị của cái hợp đồng này đúng không tôi dùng cái từ gì cho nó hoành tráng hay gì đó giá trị quỹ các bạn hiểu nó mệt lắm cái gì toàn bộ cái số tiền của cái này nằm ở trong đó hiểu không và an ninh đầu tư kỹ thuật mà để biến giá trị quỹ thành tiền là gì trước 12 giờ trưa ngày thứ tư phải có lệnh thì lúc đó nó mới có giá thì áp cái giá này cho cái lệnh mà vừa ra hiểu không chữ lệnh có hiểu không cái lệnh đó à. Vâng yêu cầu đi chỉ yêu cầu rồi thì ra người Việt Nam dùng chữ lịch à. thì như vậy là gì thì các bạn yêu cầu trước 12 giờ trưa ngày thứ tư trước ngày đáo niên của năm thứ ba hoặc 6 hoặc 9 hoặc 12 hoặc 15 18 21 đúng không để nó thường có bảy kỳ bảy kỳ vậy thì bây giờ các bạn sẽ có là vô tình vừa bỏ vô một cái khớp lệnh của cái rằm ngày ngày 12 giờ trưa ngày thứ tư đúng không như vậy có phải tiền này đã bỏ vào trong giá trị quỹ chưa mà chúng ta lại được hưởng ngay lập tức ba phần trăm trên tổng tài sản mình đang có vậy có phải tiền chưa bằng gì hết là đã được lợi nhiều rồi bà chị cái tôi vừa nói với các chị là gì khớp là đúng thời điểm yêu đương cũng vậy nắm tay được nàng chỉ lúc đầu nàng bắt đèn xanh thôi còn nếu bây giờ con đi nắm tay cái đứa cái bệnh quánh lên cho con đúng không vậy các bạn thấy an thịnh đầu tư giống như chị yêu đương không đơn giản không các bạn quan hiểu sản phẩm đúng thời điểm và nói chuyện thì lúc đó nó trở thành selling của sản có nghĩa là trở thành điểm nổi bật của sản phẩm điểm sáng của sản phẩm để khách hàng họ đi theo ngay lập tức được không tìm ý nữa được đó là đó tự các bạn tự kiểm tra mà tôi nói được hết cả đồng ý cho các bạn được chưa vậy tôi chỉ lấy có một điểm cơ sở thôi và tôi biến cho nó trở thành tài sản thành cái gì mà khách hàng đã từng sử dụng á thì các bạn sẽ thấy nó dễ dàng hơn vậy cho à, không có suy nghĩ lung tung nữa nha an thiện đầu tư là gì an thiện đầu tư là một sản phẩm cực kỳ dễ dàng không có gì hết cứ bạn bình thường à. rồi giang sẽ không nói thêm về kỹ thuật cũng như so sánh này các bạn có thể chụp hình được cho nên giang sẽ không nói bây giờ giang sẽ làm một cái bài toán nho nhỏ để cho các bạn thấy rằng á là các bạn làm quen với một anh ILP giống như các bạn làm quen với một cái người tình mới sau khi đã yêu anh yêu em là người tình cũ xưa giờ xứng rồi thế thì ông già chia tay với người tình cũ để yêu người tình mới thì lựa những cái đặc điểm mà sao của cái người mới mà nó giống giống cái người cũ để bắt đầu yêu đương rồi hiểu nhau đúng không có không bây giờ các chị nè hỏi các chị nè khi mình xù với cái, cái tình yêu đầu đời của mình đó, chia tay á với cái tình yêu đầu đời của mình mình tìm tình yêu mới mình tìm bằng cách nào tìm cái người mới để lấp đầy cái lỗ trống trong tim mình các bạn cũng tìm những cái đặc điểm mà ngày xưa mình bắt đầu mất mất cái thằng cha cũ đúng không có không giống hệt như vậy vậy thì thưa với các chị là thì hiện nay tôi khuyên các chị á, có một cái lời phim chân tình thì các chị chưa quen nha các chị chưa quen gì hết thì các chị sẽ làm quen với với với cái gì tôi quên rồi y anh là b trong trong kỳ thực cái tôi cứ gọi là IEL IEL mà ra đây anh dưỡng yêu cầu tôi là phải nói cho được cái ngôn ngữ mình tiếng Việt lộn <laughs> bài rồi y là b nha ngôn ngữ cái gì b thì các bạn phải tìm ILB có cái gì đồng bộ với UL hay không phát biểu đi ILB có cái gì giống với UL giống Giang hả đầu tiên đó là sản phẩm đầu tư giống nhau có cái gì giống nhau trong kỹ thuật nữa đó là giống nhau ở cách đầu tư của quỹ đố nè vậy thì UL đang đầu tư vào những khoản nào à, khoản chính <clears throat> trái phiếu tiền gửi gì đó đúng không cho nên nó có một cái hạng mục mà các bạn gọi là nó có đảm bảo đúng không và hỏi nè quỹ bảo toàn của đây Chile Việt Nam đầu tư vào cái gì cũng tiền gửi và trái phiếu đúng không mà đã là tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu thì theo các bạn nó có an toàn không vậy so sánh giữa UL và quỹ bảo toàn của IL nó giống nhau về tư thế đầu tư không nó giống nhau gì một thằng người cha đem tiền đi đâu đó không vậy có phải phiên bản bảo toàn chính là dung eo nâng cấp không vậy thì bán được UL thì tại sao không bán được UL thì tại sao không bán được IL hỏi câu đầu tiên là nếu bây giờ bán IL thì các bạn bán được chưa tự tin hơn được chút này chưa giống hơn các bạn cho anh cái báo cáo Ờ, video á, cho báo cáo sẽ chỉ cho các bạn cái cách đọc ngay chỗ tôi vừa phát biểu để cho các bạn thấy cái báo cáo này các bạn sẽ in ra không gửi cho khách hàng mang đi cho khách hàng và chỉ cho khách hàng thấy quỹ này đang đầu tư vào đây và cực kỳ an toàn mặc dù IL vẫn nói là gì lời khách hàng ăn lỗ khách hàng chịu đúng không khách hàng hưởng mọi lợi nhuận và chịu tất cả mọi rủi ro nên hôm nay tôi chứng minh cho các bạn IL cũng có đầu tư giống hệt UL rồi cái file pdf lúc nãy chưa chưa tải tải về thì các bạn sẽ thấy khi các bạn nhìn vô cái kết quả đầu tư các bạn sẽ nhìn thấy là bộ vậy thì nó cũng là một hạng mục an toàn mà đã là an toàn thì cứ tự tin mà đi bán được chưa các bạn có biết đọc nó không có nghĩa là bây giờ ví dụ như nó là một cô gái thì các bạn tìm hiểu nó như thế nào nha các bạn nam ha rồi tôi bắt đầu tìm hiểu cô gái này như sau giá không quan trọng trừ cái thanh xuống dưới tới cái chỗ tròn tròn giúp anh nữa đi ạ à. đây giờ lại đây có phải là những cái bánh thị phần của từng cái quỹ và cái cơ chế mình đầu tư hạng mục của từng quỹ không đúng không nhìn lên đây kỹ thuật chút xíu này các bạn nhìn thấy hàng cha này có tên là gì các bạn bảo toàn không trăm phần trăm bảo toàn đang đầu tư rồi không bây giờ hỏi các bạn này vậy nó có an toàn không vậy thì còn lý do gì mà có bán vậy bây giờ các bạn nào cảm thấy chưa tự tin lắm chưa hiểu sâu lắm về sản phẩm an thành đầu tư vui lòng bán an thành đầu tư 100% quỹ bảo toàn chúng tôi là trong đầu của mình là gì đang làm quen với người yêu mới sau khi chia tay người yêu cũ có tên là u lệnh mà đặc tính giống hệt chỉ có tốt hơn được chưa có chấp nhận ý tưởng này không chấp nhận thì dẫn ra đi to to là chút cho không vậy ở đó tôi gỡ từ từ để cho các bạn bán nha gỡ từ từ bây giờ chúng ta đi sang tới một cái thằng cha này có cái đặc tính thứ hai có nghĩa là cái anh cái anh il này nè bây giờ có đặc tính thứ hai là mạo hiểm một tí gọi là phát triển chúng ta nhìn trên báo cáo cái phát triển để xem chúng ta đang đầu tư vào những hạng mục nào á hồi xưa giờ các bạn coi người ta lợi nhiêu mà chứ bây giờ biết ta đầu tư vào đâu là không có cách để nói chuyện với khách hàng tôi khẳng định với các bạn các bạn không cần gặp một chuyên gia về đầu tư để đi bán saham đầu tư nhé không cần ha tôi cũng đâu phải chuyên gia đầu tư đâu tôi chỉ biết nghiên cứu chút chút thôi à, nhớ vô thằng cha khá hơn là cha có tên là họ phát triển thì các bạn nhìn vô cái cục cái cục màu đỏ này à, nó cũng giống anh bảo toàn bên đây đúng không nó chiếm đâu đó tới 40 phần trăm đồng ý không cái cái anh xanh xanh cái tiếp là trái phiếu mà trái phiếu nó cũng chiếm tới 20 trăm à, đúng rồi à, không hai thằng nè tám trăm năm với mười một trăm mấy nè hai trăm cộng lên hai đúng không hai mươi nè thêm ra tiền mặt đó hai triệu hai trăm nữa tổng cộng mấy này là phải sáu mươi bảy mươi trăm gì cho đúng không vậy cái quỹ phát triển có an toàn không cũng an toàn ha an toàn lớn lắm á nó chỉ có 37.3% là ít an toàn thôi nhưng các bạn các bạn tìm cái nhóm khách hàng mục tiêu để bán về sản phẩm đầu tư thì nhóm khách hàng đó các bạn đã có một cái bản mẫu để khảo sát về mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng đúng không thì lúc đó các bạn đã xét được cái anh khách hàng của mình đã chấp nhận mức độ rủi ro nào chưa thường là ông nào muốn mua sản phẩm đầu tư đều có chấp nhận một độ rủi ro nhất định vậy thì rõ ràng quỹ phát triển cũng chơi được đúng không vậy thì bây giờ tôi yêu cầu các bạn thêm một cái điều nữa hai nhóm khách hàng nhóm khách hàng bình thường thì bán vô em bảo toàn ấy ai em bảo toàn còn nếu nhóm khách hàng mà có chấp nhận đầu tư tí rủi ro tí bán cho tôi quỹ phát triển nhóm khách hàng thông minh hơn họ mới nói rằng á tôi không biết an toàn nhiều mà tôi cũng không chấp nhận rủi ro nữa vậy thì các bạn trộn hai cái này lại dùm giang 50 bảo toàn 50 phát triển đợi cho tới thời cơ chín mùi mình có thể quán đổi quỷ bởi vì nhóm đó là nhóm thông minh hơn đã được chưa vậy tôi tìm các bạn trong cái tiệm khách hàng của các mình á gọi là cái tiệm cái sổ cái sổ khách hàng tiềm năng của mình á thì các bạn nhìn vô trong đó và các bạn sẽ tìm ra cho tôi những ông nhóm khách hàng đó và các bạn chia theo độ tuổi dùm gian các bạn chia theo nhu cầu dùm gian các bạn chia theo mức độ chấp nhận rủi ro dùm gian và trộn những cái món đó thì cuối cùng nó sẽ là có giải pháp được chưa tới đây yên tâm chưa tạm thời điểm này các bạn không cần biết mấy thằng trang kia nào là tăng trưởng nào là dẫn đầu tài chính năng động gì đó qua đi biết giùm tôi hai món thôi tôi hứa với các bạn khi có có gì tôi sẽ đến các chia sẻ với các bạn ba bốn trang kia đầu tư làm sao được chưa vậy không à, chúng ta đi từng bước thôi làm quen danh với người yêu mới chúng ta cảm yêu được rồi mới tính sau nè cho anh một cái báo cáo về thị trường để cho mọi người biết nè vâng. mà tôi chứng minh cho các bạn đầu tư quỹ là lịch sử dựa trên cái lịch sử đầu tư đó chứng minh thì chúng ta phải làm tốt nha nhìn nè các bạn nhìn cho tôi những cái năm đầu tư từ cuối năm 2021 về trước nhìn nè, 5 năm liên tục nha năm 2017 đâu rồi là không năm này nếu tôi anh Giang bỏ trăm triệu kiếm được 50 triệu năm nay anh Giang bỏ 100 triệu mất 11 triệu năm nay anh Giang bỏ 100 triệu mất 7 triệu rưỡi ít lời được 7 triệu rưỡi năm nay đầu tư lời được 20 triệu năm nay đầu tư lời được 31 triệu thì trung bình của những năm đầu tư này á thì nó mới có cái kết quả lãi lỗ là 17.8% giống như các bạn đã từng đi tư vấn cho khách hàng nói tới đây chịu một cái đã hồi xưa giờ các bạn không nắm được là tại sao nó có 17.8 đúng không nó là giá trị bình quân của tất cả những năm đầu tư trước đó tới đây chị chưa hỏi ở đây có ai từng mua vàng cắt sau mỗi ngày mùng 8 hàng tháng không tại sao tôi hỏi ngày mùng 8 hàng tháng lương to vậy các bạn mua vàng các bạn mua gì cất cho tôi một người chia sẻ đi không lẽ bạn ra nhiêu xài hết đầu năm tới giờ làm ra một tỷ chín xài cái gì khai nhanh hả trả góp nhà mà mua xe giờ mình nói chuyện trả góp rồi ok đứng lên không có cho ngồi nữa chuyện micro nha trả góp nhà sau này lấy lương thì em trích ra một phần ờ, để trả góp lốt ờ, nhà và năm vừa rồi thì em có lấy thêm xe có ai hỏi đâu trả lời chưa gì chứ <laughs> bạn mua cái nhà bao nhiêu tiền à, năm đó em mua hai 2018 năm thì nhập bạn đã chọn giải pháp trả góp và đắn đo như thế nào câu này mới là câu hỏi gì bạn đã đắn đo để chọn giải pháp trả tiền như thế nào à, nếu mà trả nguyên luôn một cục tôi hỏi trả góp không hỏi mua nguyên vâng. thì em đang đắn đo là trả em trả bao nhiêu tiền à em trả bao nhiêu tiền một tháng em lựa chọn trong vòng trả 5 năm 5 năm rồi tại sao không phải 10 năm mà chọn 5 năm à, vì em tính hoặc tính rằng cái khoản thu nhập của em có thể là tất toán trong vòng 5 năm là nó thường suốt hết ạ mỗi tháng nhiêu tiền à, mỗi tháng em trả vào khoản gốc cả lãi nó vào khoảng tầm độ 12 triệu 12 và nó dư lợi giảm dần xuống còn thấp tầng Trời, đồng ý ha vâng thế thì có phải bạn làm một bài toán lấy tổng dư nợ đó bạn chia đều cho tất cả các tháng thì ra một cái mức chấp nhận được với tiền lương của mình được dự tính là năm 2018 đúng không? Thế thì bạn cho tôi biết một cái cảm giác tới thời điểm này mỗi tháng bạn trả tiền bạn thấy dễ hơn không? À, rất dễ ạ. Bạn có hạnh phúc vì điều này không? Em happy ạ. Happy ha? Vâng. Rồi ok, một tràng pháo tay cho bạn Dung nhanh cho họ đi đó. Các bạn có hiểu tôi muốn nói các bạn điều gì không? Hạnh phúc của bạn Dung là lạm phát đúng không bạn trả tiền dễ hơn là lạm phát nhưng tôi không hiểu theo hướng lạm phát mà tôi hiểu theo hướng khác hạnh phúc của bạn bởi vì giá trị con đường của bạn tăng lên và bạn cực kỳ hạnh phúc vì 5 năm trước bạn có một cái quyết định đầu tư như vậy và bây giờ bạn trả khoản tiền đó cảm thì thấy cực kỳ thoải mái với mục tiêu có căn nhà cho mình như vậy cái đó người ta gọi là bình quân đầu tư nắm được ý chưa và tôi đang nói cái chuyện đạo lúc mà tôi cũng nói về mình vương đầu tư là nhiều nha cảm ơn nhiều vì hỏi ờ, những thông tin ờ, hơi thầm kinh nha thì như vậy người ta có trung bình lại cái nguyên tắc trung bình nó là vậy 17.8 phần trăm được chưa hiểu rồi ha năm 2000 tôi chỉ phân tích một quỹ cho bạn nhìn thôi tí xíu những quỹ kia nó giống nhau năm 2022 à, tình hình kinh doanh có vẻ hơi dở dở là những ông mà không chịu bán IL mà tiếp tục bán UL tiền thấp đúng không thì nó lại nảy sinh ra một vấn đề giả bộ như này chỗ nào cũng có cái dấu trừ hết có phải chỗ nào cũng có dấu trừ không tuy nhiên trung bình của những thời gian suốt qua đầu tư của quỹ này nó vẫn là nhiều 10.5 như vậy ai đã từng có cái hợp đồng IOP này mà 5 năm trước đã từng mua nha 6 năm trước đã từng mua đi chứ đừng nói 5 năm các bạn mở ra các bạn đang nhận lãi suất 10 đồng trăm có nghĩa là tính cho tới ngày hôm nay nè lấy trung bình nó đang là 10 phần trăm theo các bạn sắp được không rồi anh người yêu cũ lãi suất đang là bao nhiêu ba phẩy năm anh không biết anh chỉ nhận chính tới đó cho các bạn thấy anh Dũng muốn trao đổi gì Vâng, à, chắc là cái phần này thì ờ, thêm cái ngôn ngữ người Bắc để giải thích thêm với các anh chị trong cái phần này vâng. để, để ờ, các anh chị giải quyết được cái vấn đề là tin và tự tin cái sản phẩm của mình tức vâng là các anh chị hình dung là để thuyết phục được khách hàng thì các anh chị phải lấy cái số liệu của quá khứ và cái cái cái bình quân năm ấy là cái kết quả là cái lời mà khách hàng được đầu tư à, được nhận lại sau cái thời gian mà khách hàng để đầu tư vào cái sản phẩm IOP này thì các anh chị cứ hiểu một cách ờ, như thế này là chúng ta sẽ lấy cái tổng lời của mình trừ đi cái tổng mà mình bị ờ, bị trượt thì nó sẽ ra cái dư tức là cái lời của khách hàng được nhận khi mà đầu tư cái sản phẩm IoT và các anh chị thuyết phục khách hàng một cách dễ nhất là lấy những cái số liệu mà trong 5 năm gần nhất thì anh Giang có chỉ cho các anh chị bằng cái việc là kết quả đầu tư của quỹ của chúng ta là 10, 17 17.8% rất là lời. Dạ, cảm ơn anh Giang. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh Giang thưa với các bạn không phải đơn giản ha người nam với người bắc ha cái gì tôi không không rõ các bạn cứ phản biện cho tôi nha tôi sẽ giải thích theo cái hướng nó dễ hiểu hơn các bạn nhiều rất nhiều nha tôi sẽ học văn hóa của người bắc hơn <laughs> vâng thế thì bây giờ hồi nãy giờ tôi tôi yêu cầu các bạn yêu các anh người yêu mới các bạn thấy xem này trong cái tình hình thị trường mà tốt á thì nó đang là 5 tám phần trăm sang bên kia giống như anh Dũng vừa giải thích á và trong cái thời điểm này nè nó vẫn đang được là 5 bảy phần trăm vậy đẹp chưa vậy bán được chưa rồi tôi nói thêm một tí xíu một chút xíu nữa về thị trường cổ phiếu cho các bạn nhìn thấy mà tôi chỉ nói trên bản báo cáo này thôi can lên cái phần màu xanh xanh của cổ phiếu em đây dừng dừng các bạn nhìn kỹ nha tất cả những cái con trọc số này trên Việt Nam Index thì tổ chức DFVN của chúng ta đã thay đổi tất cả những trọc số này rồi có nghĩa là gì cái đứa nào á, mà lỗ nhiều á, thì chúng ta sẽ biến nó đi mất đi trong số đó nó phải đi xuống để chuyển sang một cái quỹ khác để làm cho chúng ta là ít lỗ hơn như vậy hay nói khác hơn là gì dựa trên nguyên tắc về đầu tư nếu lời thì tôi phải là người lời nhiều nhất và lỗ thì tôi phải là người lỗ ít nhất thì các bạn sẽ nhìn thấy hệ số trên Việt Nam Index chỗ lúc này á trên chỗ VN Index thì hiện nay thị trường đang tính tới ngày mùng 5 tháng 10 thì hiện nay thị trường đang lỗ là 26.3% nhưng đối với sự quán đổi quỹ này của chuyên gia tại đây như là Việt Nam thì hiện nay mình đã điều chỉnh được mức lỗ là thấp nhất coi là mình chỉ có 21.6 thôi các bạn hình dung ha thì đây là một cái điều và thị trường khi biến động trở lại mà cái những cái cổ phiếu mà mang lại lợi nhuận công ty lại tiếp tục thay đổi trọng số để làm thị trường tốt hơn thì các bạn có tin vào sự quỹ thác đầu tư chưa nhà đầu tư họ sẽ làm cái chuyện đó đó để giúp cho chúng ta có thể cân bằng được cái giá trị và cái lợi nhuận tìm được sau mỗi lần biến động của thị trường nắm được ha rồi ok đâu chị có hiểu không ạ có hiểu không chắc là giỏi nên xin phép ra một xíu ờ, giống như ờ, người việt nói chuyện với người việt phải có người việt không dịch à, không không hẳn anh ra bởi vì là trong số các anh chị ngồi ngày hôm nay ở đây thì có rất nhiều anh chị tư vấn tài chính mới dạ. và các anh chị ờ, có thể chưa hiểu được cái sản phẩm này thì giỏi giải thích thêm với các anh chị như này anh Giang đang muốn à, giải quyết được cái câu hỏi mục số 5 tức là ủy thác đầu tư là khi các anh chị đến với khách hàng thì khách hàng người ta sẽ người ta sẽ quan tâm đến vấn đề là tôi không hiểu được là cái quỹ tôi sẽ đầu tư một cái quỹ nào thì nó sẽ gì nó sẽ đem lợi lợi nhuận cho tôi thì lúc này công ty sẽ có các chuyên gia của gì ạ của công ty quản lý quỹ DFVM người ta sẽ ngồi người ta sẽ coi là cái quỹ nào mà bắt đầu nó gì ạ nó nó đi xuống nhiều nhất thì người ta sẽ bỏ cái đấy để người ta chuyển sang một cái quỹ mới nó có cái mức độ giảm thấp hơn để tổng thể làm sao trong số cái tiền của chúng ta đầu tư vào so với thị trường nó vẫn giảm nhưng chúng ta giảm ở cái mức nhỏ nhất tức là thấp nhất bình thường thị trường người ta giảm là 10% nhưng mình chỉ giảm 5% thôi các anh chị hiểu cái ý anh Giang vừa chia sẻ chưa nó gọi là đầu tư ủy thác là như vậy đó là các bạn ha Thay vì các bạn tìm cái cơ hội đầu tư Chính mình đầu tư thì đầu kinh nghiệm kiến thức rất lớn Rồi mới, mới kiểm soát được mà thậm chí mình cũng không kiểm soát được luôn nha Thì nhà đầu tư quỹ thác họ sẽ làm được cái chuyện này Được chưa? Đội ngũ chuyên gia sẽ làm được chuyện này Anh không nói báo cáo nữa, quay trở lại là chiếu giúp anh Tôi có một cái so sánh nhẹ để cho các bạn nhìn thấy được những cái bản minh họa và nó hoàn toàn thuyết phục được chúng ta ha à, nhìn ha thì các bạn sẽ có được một cái điều như sau tôi sẽ chạy những cái bản minh họa khác nhau để so sánh cùng các bạn nhưng hiện nay tôi chỉ nói với các bạn trên ba bản minh họa thôi thì đây là tôi đang chọn một cái kiểu người là 32 tuổi là nam giới mua sản phẩm hoặc là UL hoặc là EL, UL hoặc IL thì các bạn sẽ nhìn thấy được á, là số tiền bảo hiểm chính là tỷ à, tai nạn là 500 và cái chăm sóc sức khỏe là cao cấp được không ạ là như nhau nha no live chiếu mà slide slide chừng nào càng nhanh mới yêu cầu số cái này mình cứ nói băng băng mà đích mình không biết là sao nó là cái gì <laughs> cái like mà nhiều số đúng rồi rồi như vậy sau khi mà danh chạy được như thế này á chị sẽ nói ngớ ngẩn hết trơn danh chạy được cái này á thì các bạn sẽ nhìn thấy như sau các bạn sẽ nhìn thấy lại là anh này mang tiếng có cam kết nhưng mà con số cam kết là chưa phẩy năm phần trăm đẹp hơn anh này là anh tâm nè lúc này là anh tâm xong anh đấy anh này tiền dũng à lãi suất anh này hiện nay đang là nhiêu năm chấm muốn tìm được ở đâu gõ lên trên trang mạng của đây thì là có hết đúng không thậm chí hỏi google à, hôm nay anh đang song hành đây thì là được đang chi nhiêu dạ, là nó sẽ để mình tới cái chậu đó được chưa rồi bây giờ tôi đi sang cái người yêu ILP với cái quỹ bảo toàn trăm phần trăm bảo toàn nãy là trong tình hình kinh tế của mình hiện nay đang chia với lãi suất là nhiêu nhiêu 10 chọn 5 Mới vừa nói xong 5.7 5 nó có sát với cái âm tiền chuẩn này chưa? Sát có đâu? Vậy đầu tiên về lãi suất 1 Chị cho Và khi trải nghiệm thực tế trên bảng minh họa nó đang số này nè Đâu ạ? À? Đây Tệ nhất 552 Tốt nhất 829 Đúng không? vậy thì thử hỏi các bạn nó có đủ sức thuyết phục mình chưa các bạn sẽ đặt câu hỏi nhưng mà nó không có đặt cam kết anh ơi cam kết hay không là nó dựa trên cái chỗ là quỹ này đầu tư vào đâu và hồi nãy tôi đã chứng minh cho các bạn thấy rồi là quỹ đầu tư của UL và quỹ đầu tư của Bảo Toàn đầu tư giống nhau vậy thì an toàn không các bạn tự trả lời các bạn trả lời cho giang câu này nha thì đó chính là một cái cách so sánh còn nếu bây giờ một cái nhóm khách hàng mà nãy tôi gọi là nhóm khách hàng thông minh á thì họ muốn chấp nhận cái mức độ rủi ro cao hơn thì chơi phát triển nè 60 phần trăm an toàn và 40 phần trăm lững lơ đúng không thì như vậy các bạn sẽ có được thấp thì nó được cái này mà cao thì nó được cái này đẹp hơn nữa đúng không và như thế nó cứ tăng dần theo những cái trăm phần trăm rồi trộn lại với nhau tất cả mọi thứ các bạn về đặt bạn đặt cái bản minh họa lên và chạy cho bản thân mình chừng vài ba chục cái bản minh họa đó để tự thuyết phục mình trước khi đi bán cho khách hàng thì tôi chắc chắn một điều là các bạn sẽ cực kỳ hạnh phúc khi nói chuyện với cái này. được không đồng ý chưa tới đây đồng ý chưa tin nhiều chưa vậy tôi nói được cái này tôi nói được cái này tôi nói được cái này tôi nói được cái này bây giờ tôi nói về chuột cây sai tiền nào tiền nào thì của đó đồng ý chưa các bạn đồng ý không tiền nào thì của đó vậy các bạn nhìn giúp giúp cha này các bạn quen bán cái họ ul cái bao nhiêu con người trong gia đình người ta các bạn ép gấp hết vô nào là chăm sóc sức khỏe nào là cho cha rồi mọi chú rồi ngoại chú rồi thậm chí răng các bạn bỏ vô hết một cục để bán đúng không và các bạn đang đem cái ý tưởng của ông UL của giải pháp đó sang cho cái ông IL đúng không không bán được là đúng thế thì bản thân ông Giang giờ ông bán sao thứ nhất đầu tiên ông hỏi ủa vậy cái nhóm khách hàng mục tiêu của tôi là biết đầu tư đúng không thích đầu tư đúng không thích mạo hiểm đúng không các bạn đọc cho tôi ba cái ý tưởng này đã nếu ông đã thích rồi thì yếu tố bảo vệ trong này nó giảm xuống chút mà ông muốn bảo vệ trọn vẹn gia đình thì sao bảo vệ trên một hợp đồng mới nữa tôi bạn được hai cây còn nếu tôi vẫn yêu cái anh người yêu cũ tên là UL vậy thì thay vì mua hợp đồng y UL 1 tỷ để mua cả gói cho gia đình vậy thì bây giờ mua hợp đồng IL 2 tỷ gói cả gói gia đình vô thì bán được được không làm gì đó nó vẫn phát hành bình thường và chạy bình thường vậy thay vì mình suy nghĩ họ khách hàng là họ chỉ mua một tỷ thôi và gắn cả nhà vô vậy thì cái đầu mình bây giờ nếu họ mua một hợp đồng thì không mua một trăm tỷ đâu ngoài đấy gói hết những cái cục chơi không chơi ha rồi nói tới đây các anh chị nghe cũng đã mệt rồi đúng không tôi nói thì không mệt đâu mình có anh à, anh Duẩn anh Hải và các anh BD của chúng ta các anh chị nhà tài trợ đặc biệt <laughs> có mời các anh chị chuẩn bị sẵn một cái buổi direct để có thể mời các anh chị trên công đường diễn đàn để cho anh Bách để anh có thể chia sẻ cho các bạn cái ý kiến tiếp anh luôn được không mà mua một loại thôi ví dụ như mua vàng đi hay là mua một cái gì đó với giá 30 nghìn thì chị sẽ mua được 400 đơn vị bà mẹ nào trợ nè rồi cũng cái cái món đó ở à, cái kỳ đầu tư kế tiếp nó còn có 25 nghìn thôi thì chia ra thì chị lại đầu tư được 480 ờ, đơn vị đúng không tương tự ở những lần đầu tư khác nhau với giá khác nhau chị sẽ nhận được số đơn vị khác nhau ở từng dòng chịu chưa tới đây tới đây theo kịp không kịp không vậy thì tới đây chị mới nói về là vậy thì tổng số tiền tôi đầu tư trong vòng 8 năm là 96 triệu 8 kỳ là 96 triệu đồng thời tổng số đơn vị mà tôi đã đầu tư là được 3.860 như vậy thì anh qua đây em nói nè vậy tôi cho chị một bài toán như sau đầu tiên chị lấy tổng số tiền chị đầu tư chia cho tổng số cái số đơn vị mà chị mua được á chị sẽ ra được giá trị trung bình của nó vậy thì giá bây giờ nó đang là 24.800 đúng không giá trị trung bình của chị đang đầu tư là 24 24.800 thì các bạn nhìn này ha 24.800 đồng 25.000 25.000 giá trị trung bình của họ đang là 25 000 có nghĩa là gì hàng ra hàng vào mua ở các thời điểm khác nhau thì cái món hàng đó bây giờ có giá là 25 000 nếu giá thị trường bữa nay là 26 nghìn là lời chịu không còn nếu giá thị trường hiện nay chỉ còn có 20 nghìn thôi thì là lỗ nắm được cái lý anh chưa như vậy bình quân chi phí đồng đô la là gì người ta yêu cầu mình đầu tư kỹ luật người ta yêu cầu mình đầu tư có thời hạn dài để số tiền đó có khả năng phát sinh thành lợi nhuận nếu giá trị trung bình đó nhỏ hơn giá của thị trường ở thời điểm đó tôi ví dụ cho nó dễ ông Giang dùng 12 triệu của bà nội trợ này mua vàng ở 8 năm trước 8 năm trước thì theo các bạn 12 12 triệu này mua được khoảng mấy chỉ vàng 3 chỉ đi ha 12 triệu này ở 7 năm trước mua được nhiêu 12 triệu này ở 6 năm trước mua được nhiêu 12 triệu này từ từ từ từ, từ cho tới năm 2022 mua được nhiêu anh cộng hết lại cái số chỉ vàng anh đã mua được không nói vàng cái, cái mặt sách rỡ lên ai cũng hiểu được cộng lại ví dụ như gian được là 6 chỉ vàng hay 7 chỉ vàng gì giả bộ gì đi ha thì bây giờ anh sẽ lấy tổng số tiền đó anh chia cho cái số chỉ vàng anh mua được từng năm á được không cái ra được một cái giá là 6 triệu ví dụ vậy đi thì hiện nay vàng giá nhiêu vàng bốn bốn bốn số hay là vàng sgc đi khoảng 7 triệu 7 triệu Sáng mấy gần bảy triệu là lời không đó vậy là đầu tư đó bà mẹ nội trợ đầu tư vào đất đúng không bây giờ biến cái vàng đó không phải thành vàng thành cái khác mà đầu tư đó là người ta đầu tư vào đất đầu tư vào tiền gửi đầu tư vào uh, cổ phiếu đầu tư về nhiệt biết thì chuyên gia mà đầu tư về chuyện đó nhưng họ cũng làm nguyên tắc chia ra giá trị của từng đơn vị nhỏ là giá của di tích giá của những cái cục cái uh, tăng trưởng phát triển bảo toàn mà các bạn nhìn thấy ở từng tuần đó người ta làm cái đó này được không để mình mang lợi nhuận chia cho khách hàng của mình vậy đầu tư dễ không chúng ta không cần làm gì hết chỉ quỹ tháng tháng 12 triệu quỹ tháng tháng 20 triệu quỹ tháng tháng 30 triệu thì tự động nhân viên của chúng tôi DFVN sẽ đầu tư cho chúng ta nắm được chưa chị nguyên tắc bình quân chi phí đồng đô la là vậy đấy. kỹ thuật cực kỳ đơn giản nhưng kiếm ra tiền ổn định được nha vậy thì tôi hỏi các anh chị là các anh chị nên đầu tư giá trị hay đầu tư ngắn hạn trả lời giúp tôi đầu tư giá trị hay đầu tư ngắn hạn tùy mục đích đầu tư đầu tư giá trị có nghĩa là cần một thời gian để cho cái thằng này nó đủ lớn để nó có lợi nhuận mang về để tôi vừa trả lời cho các chị được một câu là tôi cần rút tiền ra thì phải chịu phí đã nói đầu tư dài hạn để mong đạt được một cái nhu cầu thực sự về tài chính ở tương lai mà giữa chừng rút tiền ra thì không còn kỷ luật nữa mà đã không còn kỷ luật nữa thì đồng nghĩa với một việc là những cái gì ở đằng sau tan vỡ hết nếu chúng ta thực hiện được đầu tư giá trị chúng ta thực hiện được cái việc kỷ luật và điều đặn đồng nghĩa với một việc là gì chúng ta luôn viết được cái ước mơ viết tiếp cái ước mơ mà còn gian dở mà mình đang viết của ngày hôm nay để một ông già già yếu ở tương lai có tiền mà xài đồng ý không có câu tặng các bạn này nói về hưu trí thì nói về cái, cái khoản tiền mà sáu năm sáu mươi tuổi tôi xài nha tôi dùng một cái câu rất là hay cho các bạn nghe này 60 tuổi á Giá ngàn mươi tuổi cảnh cạn thì là, là một anh gian khỏe mạnh của ngày hôm nay sung sức nhất về việc tạo ra thu nhập chuyển tiền cho một anh gian già yếu ở tương lai chứ các các bạn dùng từ cho nhà đầu tư các bạn dùng như vậy giúp vậy 60 tuổi làm ra bao nhiêu tiền không quan trọng quan trọng là bạn đã tích lũy được bao nhiêu rồi đúng không hai câu thanh chú cho các bạn nói về ước mơ ở tương lai hai cái đó sẽ giúp cho các bạn hành trình của các bạn đi rất tốt và nhớ kỷ luật và bền bỉ là điều cần thiết của nhà đầu tư Chúc dần nha ôi sao cái này nhờ ảnh mà chưa ảnh nhỉ bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về chuyên gia về tổ chức đầu tư thì các bạn biết các anh à, Trần Châu Dâm tổng giám đốc công ty à, tổng giám đốc của DFVN à, là người chịu trách nhiệm của một khối chuyên gia mang tiền quyền thác đi đầu tư dạ và tất cả những cái gì mà anh làm á cái báo cáo hồi nãy là bên đội bên đó là báo cáo đó thì để cho các bạn bên công ty kia họ báo cáo thì các bạn sẽ nhìn thấy nó cực kỳ công bằng và nó cực kỳ làm sạch sẽ tất cả những cái gì được gọi là động lại trong neo trong não của họ để cho họ yên tâm và quỹ thác đầu tư cho đây chi thế thì nó có bốn cái điều mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn như sau đầu tiên á các bạn sẽ nhìn thấy là khách hàng muốn đầu tư tuy nhiên không có tiền nhiều không có tiền nhiều chứ không phải không có tiền à, thì bà mẹ nội trợ nè nhóm đối tượng này bà mẹ nội trợ ở bắc ninh có không có không một cái bạn gì đó làm lương công nhân ở bắc ninh mà lương khá khá có không à, công nhân viên chức có không có chứ à, rồi cái bạn lương to hơn nữa có không có chứ à, thì lương dùng cho nhiều cỡ nào đi nữa thì cũng không đủ tiền để có thể va chạm với cơ hội đầu tư lớn thì đây chính là cơ hội của ủy thác cho nhà đầu tư sau đó mình sẽ có thêm một cái nữa là bạn hồi nãy hỏi có cần kiến thức để đầu tư hay không theo bạn cho tới bây giờ từ sáng giờ bạn nghe rồi thì bây giờ bạn trả lời câu hỏi của bạn như thế nào không cần đúng không ạ ok tôi không cần giải thích điều này bạn còn cần bắt tay cho bạn và muốn gia tăng tài sản theo đúng cái kế hoạch thì phải đòi hỏi thêm một tính được gọi là kỷ luật và điều đặn thì mới thực hiện được kế hoạch trong tương lai nhà đầu tư của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn cái khoản tiền điều đặn và kỹ luật các bạn đổ vào trong quỹ sẽ được nhà đầu tư chuyên nghiệp mang đi đầu tư và sinh ra lợi nhuận cuối cùng thì chúng ta sẽ tạo ra nguồn thu nhập thụ động như anh qua đây anh phát khả năng nói á các bạn chỉ cần tạo ra cho tôi một cái đồng tiền điều đặn và kỹ luật như vậy thì ông Giang 60 tuổi cầm ra một đống tiền ngoài cái tiền bảo hiểm xã hội trả ông Giang còn có một đống tiền lúc đó còn có thể dùng câu là trong nhà cầm cỏ đâu cũng còn được ngoài này hiểu câu này không <laughs> được ha như vậy đó là đầu tư thì các bạn phải tự tin về chuyên gia về sự quỹ tháng thì các bạn mới có thể thành công được lúc sáng tôi tập trung chủ yếu vào cái báo cáo để cuối cùng tôi thông báo cho các bạn về tất cả những điều đầu tư này được nhá à, bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn về hiểu sâu rồi đúng không bây giờ tôi nói thêm cho các bạn về tự tin về sản phẩm của an ninh đầu tư thông qua một số nói như sau các bạn khi mà các bạn nói chuyện với khách hàng á thì các bạn nói chuyện với khách hàng về giá trị bảo vệ các bạn thông thường các bạn nói theo bản minh họa này anh được bảo vệ một tỷ đồng chị được bảo vệ một tỷ đồng đúng không bỏ cái từ đó đi dùng cái câu tôi biết nè chị dung chị được phép tùy chọn giá trị bảo vệ và sau khi đã chọn thì giá trị bảo vệ của chị dung sẽ tăng dần theo thời gian đúng không tôi nói yếu tố này đúng không giải thích là về kỹ thuật nè tử vong đền số tiền bảo hiểm cộng cho toàn bộ giá trị quỹ đúng không như vậy có phải giá trị quỹ của, của năm nay bự năm trước đó, to hơn năm trước không vậy có phải là gia tăng không tại vì các bạn cứ nói là gì số tiền bảo hiểm cộng giá trị đơn vị quỹ các bạn nói với tôi vậy nè giá trị bảo vệ của chị dung sẽ tăng dần theo thời gian cụ thể là ở năm thứ 10 của hợp đồng giá trị này không phải một tỷ nữa mà là một tỷ mấy nhìn vào cái chậu mấy ở trong cái bảng minh họa mà nói không biết chỗ đó nè hỏi chỗ đó là chỗ nào anh Giang nè sức mạnh của ngôn từ đấy hỏi chuyên gia của tôi ở đây hỏi IT của tôi ở đây hỏi giám đốc kinh doanh khu vực ở đây người ta chỉ tiếp nha tôi chỉ nói gợi ý để đó rồi ý thứ hai bảo vệ trước các rủi ro phổ biến và bảo vệ cả gia đình tôi nói có một câu thôi mà các bạn sẽ nhìn thấy là bảo vệ Bitcoin rủi ro của biết là bảo vệ gì tai nạn không tử vong không thương tật cầu bệnh viện không bạn hiểm nghèo không phải là những rủi ro phổ biến không vậy có phải bảo vệ hết rơm chưa bảo vệ nhiều nhất chưa bảo vệ trọn vẹn cả, cả gia đình là gắn nhiều bổ sung vô cho nhiều người được bảo hiểm nhưng nhớ đã gắn sản phẩm bảo hiểm bổ sung vô thì phải hỏi sản phẩm dính đủ lớn chưa mua bọc tẩy đừng gói nhiều chết đấy không có phát không có để mất nhiều lực giữ chừng đấy mà muốn gói nhiều mua hai tỷ cho lần thì tự nhiên cây xanh nó lớn à mà muốn tầm 2 tỷ thì cái đầu của mình phải đừng suy nghĩ hộ cho khách hàng đừng nói ủ khách hàng có tiền khách hàng tiền nhiều lắm các bạn tin không cái bà đó mặc áo phong nhưng mà áo thun mới 10 tháng đầu năm tự chính đúng không nhau lắm được chưa vậy thì tôi đang nói cái ý tưởng này là cái ý tưởng của sản phẩm cái chi tiết của sản phẩm vậy các bạn giúp cho tôi một điều rời xa cái chuyện kỹ thuật sản phẩm đi mà tất cả những gì kỹ thuật sản phẩm các bạn học được xong các bạn hãy biến nó thành điểm nổi bật và đáp ứng cho khách hàng thì nó bán ra các bạn nhìn kỹ này tôi sẽ nói tiếp tài sản được quản lý bởi công ty chuyên nghiệp có không là cái live stream tôi vừa nói đó thì các bạn phải chứng minh cho khách hàng được vô lý đó sao tôi lại nói là gì danh mục đầu tư đa dạng tôi lại nói là lịch sử đầu tư hiệu quả là cái báo cáo thì sao tôi phân tích đó tôi lại nói là thưởng duy trì hợp đồng là cái chuyện bỏ vô là liền đó nói được ý chưa các bạn thấy không thay vì các bạn đọc điều khoản các bạn thấy nó đáng sợ nhưng qua cái chuyện chuyển ngữ của tôi từ điều khoản thành ngôn ngữ nói các bạn thấy dễ hơn nhiều vậy các bạn có giá đi tư vấn giống như gì tôi đang định hứa không tương tự bảy một cái dưới cũng giống vậy thôi các bạn tự phân tích nên sao không nói và nhưng mà thực chất cái cái chìa khóa nằm ở chỗ này là gì bảo vệ khách hàng 24 giờ trên một ngày và 24 trên 7 có nghĩa là bảo vệ liên tục trong vòng 7 ngày trên tuần và định nghĩa xa nữa là liên tục liên tục bảo vệ khách hàng 24 trên 7 đúng không ạ hai cái yếu tố bảo vệ bốn cái yếu tố về tăng trưởng và bảy cái yếu tố về linh hoạt để thực hiện được một thì nếu các bạn thực hiện được như này tôi cố tình gom lại nó thành hai bốn và bảy để nói cái cụm từ hai bốn bảy để sau này các bạn đi tư vấn cho khách hàng mở miệng ra là hai bốn bảy thì khách hàng sẽ quen và dần dần các bạn người ta gọi là trong tư vấn á thì tất cả các tư vấn hay nói chung một ngôn ngữ người ta gọi là xin the same song có nghĩa là nói giống nhau nói gần giống nhau thì chúng ta cần phải học chung một ý tưởng chúng ta đưa ra một kịch bản để nói chung một nội dung lời và văn phong có thể khác nhau nhưng nội dung là phải giống được ha các bạn ha vậy là tôi vừa nói xong cho các bạn về định hướng tư vấn giải pháp đầu tư à, tôi sẽ nói thêm cho các bạn về bán tốt này tự tin rồi hiểu sâu rồi biết được sản phẩm đến mình bài selling rồi đặc điểm nói bạn rồi bây giờ tôi sẽ đi nói về bán này bây giờ muốn bán thì đầu tiên các bạn phải biết được hoa hồng đúng không hoa hồng là bao nhiêu ạ à? tôi không nói 45 phần trăm rồi. tôi đang nói năm nay là năm hai các bạn khai thác IOE tôi không nói năm nhất vậy thì nếu năm ngoái bạn khai thác được 500 triệu nha yeah. năm nay bạn tiếp tục khai thác 500 triệu những cái gì được gọi là cũ bỏ đi chỉ có hai năm này thôi thì đồng nghĩa với cái năm năm nay nè tôi được hưởng hoa hồng 60 phần trăm bởi vì 45% của 500 triệu năm nay và 15% của 500 triệu năm ngoái như vậy tôi được hưởng hoa hồng thôi tôi cũng nói chuyện hưởng gì cả nha 60% trên cái chuyện khai thác sản phẩm ILV nếu tôi ở năm ba nữa các bạn biết chuyện gì xảy ra không 40% của cái năm nay 15% của cái năm vừa rồi và cả chục phần trăm 8% của cái năm kế tiếp nữa đúng không vậy thấy xuống không vậy bán ILB bán các bạn nhớ giúp tôi nha thì cái chỗ này là cái chỗ dành cho các bạn bán hiểu hoa hồng mà phải hiểu được ý tưởng của tôi và cái năm 2, năm 3 là tôi gọi tiền đó là tiền yêu nghề các bạn phải ở đó chờ đến hết cái tiền đó không bao giờ nghĩ đâu tiền đó là tiền yêu nghề được chưa trước rồi à, tôi sẽ không cắt nghĩa về nhiều cái chuyện này nhưng các bạn nhìn nè ha tôi nói tôi ví nè quỷ mở như rượu vang mà nếu lâu đời thì không có lỗi thời câu này đúng không ai đã từng uống rượu vang uống rượu vang bỏ ly rượu lên lắc đều cho tất cả các phân tử trong ly rượu đó nó va chạm vào nhau đưa lên miệng nhấp môi lưỡi của mình sẽ tiết ra một cách gọi là biết không em em em em gì enzyme để chi giác đó nó sẽ làm cái giác xúc tác làm cho cái vị giác của mình sẽ cảm giác lại rượu con hơn hay ngậm lâu hơn ngâm rượu ở ở đầu lưỡi của mình lâu hơn và nhẹ nhàng đưa nó vào cổ họng ôi nó đã và bị mở nó giống hạch như vậy đấy các bạn để lâu không bao giờ lỗi thời và chúng ta hãy làm sao để cho những nhà đầu tư của chúng ta hãy thưởng thức quỹ mở thưởng thức về đầu tư chính trị giống như cái chuyện mà uống rượu vang đó, thì chúng ta sẽ được thành công được chưa đó là ý thứ nhất dành cho các bạn chốt hoạt động ý thứ hai đó là thị trường chứng khoán là nơi mà tiền sẽ chuyển từ túi của người thiếu kiên nhẫn sang túi của người kiên nhẫn anh thấy thị trường nó bất động thị trường nó xuống cái anh mang anh bán đi hết tất cả mọi thứ nó lên trở lại vậy là anh là người mất ông giang ông lì ông nội trong rằm dầm ở đó ông lời được khi lên, mà không còn mua được cái tiền lỗ của thằng cha bán nữa vô tình ông lời lên năm 2004 tôi cũng kiếm được một mớ cái khá năm đó là chuyên gia Khương Hữu Liếm của công ty hồi xưa tôi làm á phân tích thị trường và phân tích được một cái chiến lược là nhà nước sẽ xóa nợ cho Eximbank không biết các bạn ở đây ai có nhớ về tài chính và ngân hàng không nha thì năm đó tôi mua cổ phiếu của Eximbank là cổ phiếu nợ các bạn nhìn chung là, là nó âm luôn á cổ phiếu thì giá một triệu đồng một triệu đồng nhưng tôi chỉ mua nó với giá 10.000 đồng xong cái nhà nước tuyên bố xóa nợ luôn nó từ 10.000 đồng nó trở thành 5 triệu đồng các bạn hình dung không tôi là người kiên nhẫn tôi không nói tôi làm bao nhiêu nhưng tôi là người kiên nhẫn còn thằng thiếu kiên nhẫn nó ra đi nó trả tiền cho tôi rồi hình dung không được chưa câu này để thể hiện cái gì đó ý thứ ba muốn chia sẻ cho các bạn con tim của các bạn hiện nay còn đập không rồi vào coi còn còn đúng không nó đập có điều không có điều có điều không giả sử nó bất thường thì các bạn làm gì với nó nghỉ ngơi bảo hiểm chắc chắn không bán rồi đó vậy thì các bạn sẽ làm gì với nó tim mình á đập vỡ con tim đi giống như đập vỡ cái đàn bỏ nó đi hay sao hay bạn tiếp tục bồi dưỡng để nó sống lại bồi dưỡng để nó sống lại nó ổn định lên lại phải không tôi bí cái thị trường chứng khoán giống như nhịp đập của con tim của các bạn như đó và đừng bao giờ chờ nó ổn định bởi vì nó ổn định thì thằng khác nó xài tiền hết rồi tôi dùng cái từ là thành công là không chờ ổn định nắm được cái ha vậy chống xe được không dạ ở đây tôi muốn nói thêm một cái loài vật khác đó là một cái con kiến Kiến thì có rất nhiều loại kiến. theo các bạn cấu trúc của con kiến nó có thể chở được một vật nặng là bao nhiêu lần cơ thể ạ tùy loại kiến nha có loại kiến nó có thể chở được sức nặng của cái cái cái cái vật nặng mà nó cõng trên trên trên cái cái đầu nó đấy nó lên đến năm ngàn lần sức nặng đọc google đi tôi mới lướt sáng tại vì muốn nói con kiến mới lướt sáng đó, con kiến ruộng kiến khoan gì đó thì nó có thể chở được sức nặng năm ngàn lần cơ thể của nó nhưng vấn đề của tôi không phải là cái sự cao đẳng này của nó nhưng mà nó như thế này khi mà nó gặp một chướng ngại ở đằng trước mặt của nó thì nó phải chạy lên trên chung xuống dưới tăng lên quẹo cái cái quẹo phải để nó vượt qua cái trở ngại đó nó tiến về để nó thành công làm sao để các bạn nói được sức mạnh của lòng kiếm để cho nhà đầu tư và cái câu mà tôi dùng trong cái phần này là gì đầu tư là lâu dài đừng kỳ vọng trong ngắn hạn nếu các bạn phân tích cái báo cáo đến trước rồi bây giờ bạn chốt một câu này để các bạn thử áp phê không áp phê không cực kỳ ha thì đó chính là cái cách mà mà chốt hợp đồng và thưa với các bạn á thì dùng cho nó ít dùng cho nó nhiều dùng cho nó làm sao đi nữa tôi vẫn tâm đắc một điều như sau các bạn là người đi bán hàng là người tư vấn được gọi là financial consultant có nghĩa là một người đưa ra giải pháp để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng mà đưa ra nhiều giải pháp để cho khách hàng chọn lựa đúng không nói vậy đúng không như vậy tôi đòi hỏi các bạn như sao? các bạn bán sản phẩm hồi sáng hỏi câu đã giờ bắt đầu trùng nhập rồi các bạn bán là gì quản lý biểu bán gì bán cái đó hồi xưa giờ quen bán cái gì giờ bán cái đó không bao giờ bán nhu cầu hết á hôm nay thay đổi ý nghĩ đi khi các bạn phát hiện được nhu cầu của khách hàng thì các bạn mới lấy giải pháp các bạn đáp ứng các bạn giúp cho dân cái này được không được nha giải pháp đáp ứng nhu cầu chứ không bán theo nhu cầu của mình bởi vì mình bán cho khách hàng chứ đâu phải mình mua đấu giúp cho gia nha và có bốn cái câu thần chú mà BD ở đây cũng nói IT ở đây cũng nói rồi mà các bạn không có chịu nghe thì hôm nay tôi giả bộ tôi nói lại lần nữa đó đầu tiên hãy làm như thói quen giờ tôi hỏi các chị nè sáng nay không đánh răng sáng thức dậy đi ra đường giảm đi không sao ạ à? bởi vì chị đánh răng là quen rồi không đánh răng không ra khỏi nhà luôn trưa nay không được ăn con bạn phải đi bán hàng được không được chiều nay tiếp tục không ăn cơm được không ngày mai không ăn được không khó rồi đó thưa với các anh chị những cái mà chúng ta làm hàng ngày đó là thói quen và các anh chị giúp cho tôi một điều tất cả những gì bán hành vi để bán hàng trong ILB nó giống như những thói quen hàng ngày của các bạn đó, thì các bạn mới thành công được cái này cực kỳ quan trọng cho nên tôi để số 1 thực chất trong nguyên tắc về học hành người ta nói bốn cái này như nhau nhưng tôi cũng thích cái đó cái đó là số 1 thứ hai các bạn nói tôi chưa tự tin tôi chưa hiểu sâu tôi chưa tự tin nói chuyện với cái này là bởi vì cái này của chúng ta đang bị yếu và thiếu mà cái này tôi bổ được hôm nay các bạn học một tí dùm gian nó đừng có học nhiều ngày mai thêm một tí ngày kia thêm một tí các bạn cộng là một tháng thì các bạn thấy các bạn khủng khiếp như thế nào so với đầu tháng về kiến thức giúp giang được không rồi kỹ năng kỹ năng thì càng làm nó càng lên tay à không cần lo vậy đó một bà cô giáo mẫu giáo thôi mới ra trường dỗ con dỗ con của người ta mà không nghe là tán bóp khóc nhưng mà cô giáo mới thì biết con bé đó đó là nếu khi nó khóc á, thì nó phải cần có một cái áo gì đó để mò cái nút đó mà nó cũng được đúng không giả bộ vậy nó chơi được thì mà cô giáo đó phải tìm được cái nhu cầu thương sự của nó để đưa cho nó cái bao áo đó cái nút đó để nó mò vào về nhà là nó sẽ yêu luôn vậy không thì cái đó người ta gọi là gì kỹ năng kỹ năng của bạn cô giáo đấy tôi đưa cái kỹ năng đó về tới cái đời thường nhất cho các bạn nghe đó rồi cuối cùng là thái độ thái độ nhìn công việc thái độ tích cực nó sẽ ra công việc tích cực thái độ lôi thôi nó ra cái chữ lôi thôi nha yeah. nhìn hình dung ha thì đó chính là những cái gì mà tôi muốn chia sẻ các bạn về sản phẩm các bạn còn có thời gian nghe có muốn xem một cái đoạn phim mà nói lên được cái gì đó tóm lại tất cả những gì tôi nói ngày hôm nay và thấy đâu đó hình bóng của mình đang có đó mà chỉ khoảng mấy ba phút thời gian thì các bạn có xem không có không tôi xin chương trình ba phút nha à ok anh thôi ro là rủi ro là không có kỳ vọng mà mọi rủi ro chúng ta đã kiểm soát ha. không phải ngẫu nhiên mà đại bàng trở thành biểu tượng của nhiều quốc gia được mệnh danh là vị chúa tể bầu trời đại bàng mạnh mẽ hùng dũng tượng trưng cho sức mạnh lòng can đảm tầm nhìn xa và sự bất tử một đại bà con được trưởng thành trong gai nhỏ và huấn luyện sống chết bằng cách lót chiếc tổ bằng gai trên có phủ lớp lá mềm đại bà mẹ và đại bà cha để những chú đại bà non nớt ra khỏi tội vì chính cháu tạo và cố gắng ngược về đại bà mẹ rút hết lớp lá mềm để chiếc tổ chỉ còn lại dây nhọn cùng đại bà con phải rời khỏi tổ rất nhanh xuống đến lúc đó nó mới được cứu bởi đại bà cha bài học này sẽ được thực hành liên tục cho đến khi đại bà con bắt đầu biết bộ cánh bay cũng giống như thách thức càng lớn con người càng trưởng thành hai đại bàng không ăn những thứ đại thích mà chỉ thích săn mồi và ăn khi có một cỏ tươi mới phải nhớ rằng những gì chúng ta đã có rồi sẽ bị cũ đi và lỗi thời vì vậy cần làm mới bản thân bằng cách học hỏi thay đổi và tiến bộ hàng ngày ba đại bàng có tầm nhìn 5 km một khi phát hiện ra con mồi từ xa nó sẽ chú tâm và dành sự tập trung tuyệt đối vào cơ hội và dường như chưa bao giờ thất bại điều đó nói lên rằng tầm nhìn xa và rộng luôn là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công bốn, Đại bàng vút bay ở độ cao rất lớn Không hề chung với các loại chim khác Chúng ta không cần phải giống với mọi người Chúng ta hoàn toàn có thể trở nên khác biệt Năm đại bàng bay không loại chim nào địch nổi với tốc độ rất nhanh trên 320 km h một khi phát hiện ra con mồi từ xa chúng dành sự tập trung tuyệt đối và thiết lập ra cách tiếp cận nhằm bắt cho được con mồi đó nếu bạn có sự kiên định tập trung cao độ và nắm bắt nhanh thì không có vấn đề gì trong cuộc sống có thể gây trở ngại cho bạn trên con đường biến lên phía trước đến Tôi tin chắc là chỉ phép tìm nơi trú ẩn Nhưng đại bạc thì không Chúng thích đương đầu với các cơn bão Gió và bão cho đại bạc cơ hội để đứng cao hơn từng đội cánh của mình Điều này dạy chúng ta rằng Nếu biết tận dụng để biến những cơn bão của cuộc sống thành điều thuận lợi Chúng ta sẽ thưởng thức thành quả qua những cách thức Và nâng bản thân lên tầm cao mới Mày Đại bàng là một loài vật đặc biệt bởi nó luôn có cách thức để kiểm tra trước khi đặt niềm tin vào con khác và một khi đã tin niềm tin ấy là tuyệt đối nhiều cách thử thách khốc liệt của đại bàng cái với đại bàng đục trước khi bị chinh phục nó luôn đưa ra những đề thi khắc nghiệt và nghẹt thở như việc bay cao hơn xa hơn nhanh hơn trong vài giờ liên tục cho đến khi nó hoàn toàn bị thuyết phục cũng giống như trong đời sống cá nhân hay kinh doanh việc đặt niềm tin đúng chỗ và sự cam kết cao là những yếu tố tối quan trọng cho cuộc sống thành công và hạnh phúc tám vì đại bạc trở nên dạng ngôn nó sẽ phải trải qua một cuộc lột xác đau đớn kéo dài 150 ngày và cách tìm đến một nơi sâu trong hang đá đập vỡ bỏ và móng vuốt từng lộ hết tất cả lông của mình và ở lại hang cho đến khi lông và móng mới phát triển hoàn toàn mới trở lại cuộc sống đó là sự kỳ diệu của tái sinh Điều này nhắc nhở rằng Thí thoảng chúng ta cần gạt bỏ những thói quen cũ Những thứ không cần thiết Những điều gây ngắn nạn Để làm cho mọi thứ trong cuộc sống trở nên thuận lợi tốt đẹp hơn Những đặc tính khác biệt và duy nhất đó của đại bàng Đã trở thành bài học vô cùng quý giá cho con người Nhất là với những ai khác Ok các bạn Không biết tôi sẽ không nói về chim đại bàng Được không?